Đây là chiếc Rubik hình viên đá quý, viên kim cương ấy Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn giải con này nhá Nhìn con này nó phức tạp, trông nó rối mắt như này thôi nhưng mà giải rất là dễ Trên nền tảng là các bạn đã biết giải 3 x 3 rồi nhá Thì ờ, con này này, nó không khác gì 3 x 3 là mấy Đây các bạn để ý nếu mà các bạn không ờ, để ý mà các bạn đã sáo Rubik ra luôn thì giải nó sẽ rất là khó Thì ở đây mình ờ, khuyên các bạn nên là để ý trước Thì ở đây mình mặt trắng này, mình mặt vàng này Mặt trắng này mình sẽ để bên dưới nhá Thì các bạn nhìn nhá, đây là tâm mày các bạn xác định tâm và góc và cạnh tâm mày đây cũng là tâm mày hai bốn bên cạnh này góc này góc này góc này góc này nó, các bạn thấy giống 33 xì 33 rồi đó các bạn xác định tâm góc của các bạn khi xác định được thì các bạn sẽ phá giúp này ra để làm bước giải thì mình khuyên là đây là con giúp biến thể thì các bạn lên giải theo phương pháp cơ bản không nên giải theo phương pháp nâng cao gì cả Tại giải theo phương pháp nâng cao thì mấy cạnh của nó nó sẽ rất dễ bị lật và khi khi chúng ta mà giải xong Rubik thì nó sẽ bị lật cạnh linh tinh đó thì ở đây mình đây mình thì cái tâm trắng này mình sẽ chọn tâm trắng và mình tìm các cạnh mình lắp xung quanh ở đây tìm cạnh đây một cạnh này tìm tiếp đây cạnh tiếp này cạnh tiếp này cho hết ở đây nhá đây cạnh tiếp này đó đây khi lắp xong thì các bạn xem nó đúng chưa đây còn cái này chưa đúng này mình thấy chưa đúng này xanh lá cây đỏ này thì mình dùng công thức như banh ba thôi nó đúng hết này đó những cái tâm thì nó phải cái cạnh nó phải trùng với mặt tâm này tiếp tục thì đến mình sẽ tìm những cái góc mình ghép vào đây ghép thì nó rất là dễ thôi ở đây thì mình thấy nó ghép rồi sao cho bạn thấy nó trùng trùng là được đây ở đây thì ba cái góc này đều là ghép được rồi này chỉ còn cái này thôi cái này thì mình sẽ tìm đây khả năng cao là cái này này mình sẽ thử vào không được đúng không mình lại thử tiếp cho xem cái này thử tiếp đẩy nó vào này vào đúng khuôn này các bạn thấy đúng khuôn chưa Đấy, khoảng tắt này là đúng rồi nhá tiếp tục đến tầng 2 thì mình sẽ tìm tiếp đẩy ở đây đỏ xanh biển này thì mình sẽ thấy viên đỏ xanh biển mình sẽ cho vào đây nhá làm như công thức của 33 thôi nó tiếp tục đến cái này này cái này thì thôi mình sẽ lắp cái trước đi cái này nó sẽ dễ hơn cho cái lên Đó, đến chỗ này đây mình sẽ thử này này thử viên này vào nhá đầy viên cam mình màu cam và trùng màu này mình thử vào đó khi thử vào bạn thấy nó khớp đúng không ạ nó thì nó đúng tiếp tục đến viên này này viên này thì khả năng cao là cái này này mình sẽ thử phá ra phá nó phá ra thì mình sẽ lắp ngược lại nhá lắp ngược lại xem có đúng không không đúng này mình thấy mình lắp mình thấy nó không đúng này thì cạnh đế không phải khả năng cao là cái này đỏ này mình sẽ thử đó đúng này khi lắp vào đúng các bạn nhìn thấy nó giống màu ngay này nó thì xong hai tầng rồi nhá xong hai tầng này còn tầng 3 tầng 3 thì đây là đây dấu cộng này mình sẽ lắp thêm hai chỗ này nữa tên lắp dấu cộng cái công thức dấu cộng thì các bạn nó quá quen thuộc rồi nó xong dấu cộng này thì bắt đầu mình sẽ lắp những cái này nó cùng màu này rất may ở đây nó là cùng màu thì mình sẽ không phải lắp nữa thì đây cũng là công thức cơ bản 3 x 3 thôi các bạn học thì các bạn sẽ biết nó giờ mình sẽ tìm mình sẽ lắp mấy góc này đúng đã đây một góc đúng này mình sẽ để góc đúng ở bên này là muốn thức nó sang nó vẫn chưa đúng tiếp tục mình làm tiếp sang bên này lên sang lên sang xuống sang đó công thức cũng rất là dễ thôi đây biến bước này gần xong này các góc nó về đúng như tự rồi nhưng mà nó chỉ có điều là nó chưa đổi vị trí rồi nó chưa vặn thôi thì bây giờ mình sẽ quay ngang giúp ích ra đó và mình làm cái công thức xuống sang lên sang xuống sang lên sang đó các bạn thấy này nó đúng rồi đúng không ạ đúng rồi thì các bạn cái này bị phá ra các bạn kệ nó tiếp tục xoay tiếp thì đây là cái cơ bản 3 x 3 rồi đây tiếp tục mình sẽ đảo góc con này xuống sang lên sang sang lên sang nó khi lắp đúng thì lập tức con rubik tự về như vậy chúng ta đã giải xong con rubik này nó bạn thấy đơn giản dễ không ạ quá là dễ luôn thì đó là cũng là phương pháp chung để giải những cái khối biến thể như này thì bạn phải xác định xem đâu ở tâm đâu ở cạnh đâu ở góc và từ đó giải theo 3 x 3 các bạn phải nhớ là giải theo phương pháp cơ bản của 3 x 3 nhá phương pháp cơ bản của 3 x 3 thì các bạn ai cũng được học rồi thì làm theo phương pháp đấy thì auto biến thể giải được hết được không ạ và đó là những gì mà mình muốn chia sẻ trong video này Nếu bạn thấy video hay có thể cho mình một like và đăng ký Để mình có thêm những động lực làm thêm những video hay hơn bối hơn Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo